em <laughs> em, nhớ hoài luôn á tới giờ <laughs> lúc mà em sanh bé thứ hai á em sanh bé đầu á là em bảo với mẹ em em sanh bé thứ hai thì thôi mẹ nói là bé đầu là cực bà ngoại rồi để bé sao để mẹ chăm thì là em nghĩ là chắc mẹ không chăm được như mẹ của mình đâu nhưng mà thôi mình ở đây cho mẹ vui mẹ nói trước với em luôn mẹ nói là mẹ không có chăm được con nít mẹ chỉ nuôi con thôi còn con thì con chăm em bé giùm mẹ nhưng mẹ không có mẹ không biết xông hơi bé mẹ không biết làm gì hết mình cũng nghĩ trong bụng mình cũng nói là trời kiểu này chắc là mình cực hơn rồi Trời nhưng mà tội nghiệp lắm Cái thời điểm đó mẹ còn đi làm Mà mẹ xin làm hết ca buổi chiều để buổi sáng mẹ chăm em Lúc đó em ở nhà nhà chồng Là em ở trên lầu 2 á Mà cái cầu thang đi rất là khó Em đi em còn thấy mỏi nữa như mẹ lớn tuổi Một ngày ba lần mẹ bưng hai cái nồi sông bự vậy nè anh mà cái nồi sông to vậy nè cái nồi không á là mình bưng mình đã còn thấy mỏi rồi mà một ngày trước khi mẹ đi làm là mẹ bưng lên cho em mẹ nói xong đi con chiều đi làm về cũng bưng lên cái thời điểm mà em bị động thai á em chỉ nằm thôi là mẹ đi làm về mẹ bưng cả mâm cơm lên cho em xong rồi nước nước tiểu của em á mẹ cũng đi đổ cho em luôn cái tới lúc mà em là em sanh bé em sanh bé thứ hai mẹ chăm á mẹ cũng lo cho em vậy luôn á em em giận á cái xong xếp vali dọn về nhà mẹ cứ lấy vali ra mà lúc đó đang ở chung với mẹ chồng mà em làm đung đung đung <laughs> em lấy vali ra ha em bỏ đồ vô thì mẹ vô mẹ em xếp đồ vô thì mẹ xếp đồ ra em xếp đồ vô mẹ xếp đồ ra mà mà không có giận đâu không có nói nặng luôn cứ ngồi xếp ra con ơi hồi lúc trước mẹ cũng vậy vậy hồi lúc trước ba mẹ cũng từng trải cũng đau khổ nhưng mà con đừng nghĩ gì hết không con đi về là con đi về cái lại em xếp vô thì mẹ cũng vừa nói mẹ vừa xếp ra mà cứ vậy đó cái vali em không bao giờ đầy trời ơi thương quá nhờ Dạ, xin mời cô giới thiệu về mình ạ. À. Chào MC Quyền Linh, chào Lê Lộc và chào khán giả. Mình tên là Nguyễn Thị Cúc, năm nay 60 tuổi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào bé Lê Lộc, chào khán giả. À, em là Kim Trân, là con dâu của mẹ được 10 năm. 10 năm wow. rồi. Dạ. À, mình có mấy bé rồi chị hả? À, mình có hai bé, một bé 8 tuổi, một bé 7 tuổi. Chắc là một trai một gái đúng không? Không, hai trai hết. <laughs> <laughs> Cái ngày đầu tiên mà cô con dâu à, về ra mắt đó thì cô có ấn tượng gì không? Lần đầu tiên á, con nói à, mẹ để con dắt bạn về ra mắt mẹ nha nói à, mẹ nấu cơm cho mời bạn con ăn với dắt về sao lúc mới dắt về sao thấy người nhỏ mà sao đen nữa chứ <laughs> thấy không có đẹp thấy được thôi cái lúc mà ăn cơm xong cái về cái con hỏi mẹ thấy sao mẹ được không cái mẹ mới nói thì con thấy được thì mẹ được thôi ăn thua con mà <laughs> đen mới đẹp dạ cô này ấn tượng lắm nha nhưng mà sau này mới biết là đây ấn đây ấn từ vì dạ. mẹ mẹ là người ấn đúng rồi thấy có cái gì lạ lạ trên, trên, trên, dạ. mái tóc nè cái đó là cái gì vậy em dạ là trang sức phụ kiện thôi tại vì em thì cũng chỉ like thôi nhưng mà lâu lâu ví dụ như có có dịp lễ Tết hay là dịp gì quan trọng á, đối với gia đình á, thì em vẫn phải có tí tí gọi là nhớ về quê hương gì chẳng hạn. mẹ ông bà mình là người Ấn. Dạ, mẹ, mẹ với ông bà ngoại, ông ngoại là người Ấn luôn. Người Ấn luôn. Dạ. Vậy chắc nhà mình ăn cà ri không hả? không biết là cái duyên nào mà để chị gặp mẹ chồng lần đầu tiên á chị có nhớ không lúc đó là mới chỉ quen ông xã tầm 3 tháng thôi dạ. thì anh có nói là là về nhà anh ăn cơm thì là nói là thôi em chủ động em gọi mẹ đi nó uống sao kỳ vậy sao em phải gọi cho mẹ cái là nhưng mà gọi cho mẹ là mẹ thoải mái lắm mẹ nói là con thích ăn cái gì nói là mẹ nấu cá kho với canh chua cho con ăn nha mà xưng mẹ luôn đó dễ chịu lắm cái xong cái lần đầu tiên tới nhà mình thấy giống như là là ở nhà từ đời nào á <laughs> nhưng mà cái bữa cơm đó mình có hợp khẩu vị không chị có mẹ nấu ăn ngon lắm yeah, mẹ là đầu bếp nhà hàng mà wow Ôi, dạ, cô nhà bếp đầu hàng luôn hả làm cũng được mười mấy năm á ôi cô là người quê đâu cô quê cô ở cần thơ cần thơ người miền tây dạ. mà nấu cho người ấn độ ăn cũng được luôn ha <laughs> lúc sau mẹ ăn cà ri ấn luôn người ấn á, là người ta phải rửa sạch tay trước khi ăn bởi người ta bóc <laughs> cái gì cũng bóc hết trơn không biết mình về nhà chồng mình có bóc lâu lâu có lâu lâu mới có, về thì à, có nhưng mà ít ít thôi chứ cũng có bóc ha dạ. cô thấy à, con dâu này à, làm tròn nghĩa vụ không hay là có thiếu thốn gì không cô dạ lúc mới về thì à, cũng không biết nấu nướng gì hết á nó theo hỏi mẹ hoài hỏi mẹ chỉ con nấu đi mẹ nhưng mà giờ thì nấu nướng rành lắm rồi nấu cũng ngon có giặt giũ ờ, ờ, quét nhà quét cửa này kia gọn Đó. gàng này kia không gọn biết là hai mẹ con mình có những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ không chị kỷ niệm hả nhiều lắm tại vì lúc mà mới về với mẹ là mình là mình chuẩn bị tâm lý là là sợ là mẹ khó là bên nhà cũng khó nhưng mà thật ra là dễ mà dễ quá cái sự chuẩn bị của mình rồi <laughs> sáng đó chị phải dậy sớm để chị xuống chị pha trà cho ba tại để ý thế ba hay uống trà mẹ xuống mẹ hỏi ủa sao không ngủ đi con xuống chi sớm vậy rồi đi chợ lúc đó mẹ không đi làm mẹ đi chợ thì mẹ để tiền chợ ở nhà nghĩa là mình không phải bỏ tiền mình ra là mẹ lúc mà mẹ đi làm á là mình còn ngủ á là mẹ mua sẵn đồ ăn sáng mẹ để ở nhà nhớ dạ. lần đầu ờ, chưa lúc có chưa cưới lại ờ, lại chơi cái thấy mẹ đang nấu cơm nói à, mẹ để con vô phụ mẹ cái mình nói thôi ờ, về con vô phụ đi mẹ đi mua nước mắm đi mua vòng về sao không thấy đâu hết trơn á ủa sao sao sao vậy con đi vô xuống bếp thấy nằm đóng ở dưới đất á xỉu xỉu, xỉu. hả <laughs> em hay xỉu lắm em bị chị bị tuột đường huyết với tuột canxi á à, cho nên là dễ xỉu lắm hay xỉu lắm nhưng mà ừ. mẹ mẹ mới đầu mẹ còn hoảng dạ. 10 năm nay là giống như y tá luôn có nghĩa là chân mà xỉu là mẹ xử lý hết à, thấy thương không cạy miệng cạy răng đổ nước đường vô rồi thôi tự động tỉnh nhưng mà nói nhiều lắm ví dụ như bệnh á cứ đi theo sau lưng á uống thuốc đi con uống chưa chân ơi uống cho đủ cử cho hết bệnh chân ơi ăn cũng vậy nữa cứ đi theo nhé ăn canh đi chân không ăn cơm thì thôi ăn canh đi chân mà cứ đi theo nhắc hoài luôn trời á ơi bà mẹ chồng cưng quá quá trời cưng luôn vậy đó mẹ này là dễ lắm dễ dạ, không dễ lắm mẹ dễ mà quá giới hạn của em luôn á thì em bực bội luôn <laughs> ví dụ ví dụ là cái gì chị có nghĩa là con cái muốn đi đâu đi biển sao tới đúng giờ là về nhà mà nhiều khi tại vì mình thì mình có hai bé em em chồng dạ. đó mà cái thời điểm mình mới về làm dâu á thì bé nó còn cũng còn nhỏ cũng còn hay đi chơi á dạ. thì mình thì mình khó chịu lằng nhằng mẹ mẹ sao mẹ không la em đi chứ đi chơi vậy đi hoài vậy mà mẹ nó hơi kệ con ơi em còn nhỏ mà cho em đi chơi đi ừ, hoặc là mặc đồ cũng vậy muốn mặc sao mặc biển sao đẹp là được rồi quần áo có hợp không có quần áo thì hợp lắm nghĩa là em mẹ còn đi mua đồ cho em mà ừ. À, mà à, thường là mẹ hay mua cho mình gì chị mẹ. đồ ờ, mặc nhà hay là đồ đi dạ hội hay là không, sao? không có đâu ừ, ừ, đồ bộ với đồ lót <laughs> mẹ tâm lý quá vậy mua đồ lót là nhiều nhất <laughs> cứ thấy sách về đưa ngoài à mà ừ, anh thấy có một số mẹ chồng á là thích mua đồ lót cho con dâu bởi vì á, mẹ chồng quan tâm đến là mặc đồ lót sao cho nó hấp dẫn đi để uh, <laughs> con trai mình không phải ra ngoài. tại vì em với mẹ mặc đồ cũng giống nhau cho nên là mẹ mua lúc nào mẹ mua cho em hết á à, dạ. coi như không có đồ của em lấy đồ của mẹ mặc vậy đó hả <laughs> còn làm đẹp thì sao hai mẹ con có làm đẹp chung không con dâu thì à, diện hơn mẹ mẹ thì bình thường từ xưa tới giờ mẹ bình thường lắm dạ nhưng mà cũng nhưng mà cũng thích ý là mỗi lần mà em mới mua cái gì về là em nói mẹ nằm ra đi con làm cho thì cũng đưa mặt ra cho làm à. à, hoặc là chở đi đâu chơi cũng vậy nữa cái hôm mà lên cá xin trình này mẹ cũng đâu biết đâu trước hôm đó là em gọi điện em kêu là ngày mai đi chơi nha mẹ cái tới ngày đi á rồi em chở lên cá thì đi vô thang máy thấy có cái à, cái cái poster của anh Quyền Linh á Ủa Trân ơi mình đi coi phim ở chân, <laughs> Anh nói không đi coi hài Ờ đúng rồi cho mẹ đi coi hài đi Cái rồi cái ngồi ngồi cũng Trân ơi đi đi phỏng vấn mẹ chồng nàng dâu hỏi chứ, ôi mẹ sợ lắm chân ơi <laughs> mẹ hồi hộp lắm Công nhận mẹ chồng dễ ghê nha <laughs> dễ mẹ dâu dẫn đi đâu đi đó mà dạ. cũng không biết cũng đi luôn mà lúc mà em chở đi á mẹ ngồi đằng sau thì ừ. em muốn rớt nước mắt á tưởng là chở mẹ đi siêu thị không á chứ mà sao em chở mẹ đi mẹ em muốn rơi nước mắt là sao tại vì thấy mẹ ngoan quá à kêu <laughs> chở đi đâu đi đó Chứ... hồi xưa giờ mẹ chồng toàn là khen tôi thấy con dâu tôi ngoan à. lắm đây ờ. lần đầu tiên con dâu nói thấy mẹ chồng ngoan thì <laughs> dễ thương quá à. ừ, dễ thương mà khi cô ấy cho sinh con thì cô chăm sóc ờ, thế nào à, đứa đầu thì ờ, về mẹ về mẹ chân rồi đứa thứ hai thì là mình chăm sóc ừ, hồi xưa mẹ mình chăm sóc mình sao thì giờ mình chăm sóc cho dâu y hình vậy luôn Trời nhưng mà chăm ơi. kỹ lắm em có nhớ một cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ khi mà mẹ chăm sóc em khi sinh con không? dạ có em <laughs> em, nhớ hoài luôn á tới giờ <laughs> lúc mà em sanh bé thứ hai á em sanh bé đầu á là em ở với mẹ em em sanh bé thứ hai thì thôi mẹ nói là bé đầu là cực bà ngoại rồi để bé sao để mẹ chăm thì là em nghĩ là chắc mẹ không chăm được như mẹ của mình đâu nhưng mà thôi mình ở đây cho mẹ vui mẹ nói trước với em luôn mẹ nói là mẹ không có chăm được con nít mẹ chỉ nuôi con thôi còn con thì con chăm em bé giùm mẹ chứ mẹ không có mẹ không biết xông hơi em bé mẹ không biết làm gì hết mình cũng nghĩ trong bụng mình cũng nói là trời kiểu này chắc là mình cực hơn rồi trời nhưng mà tội nghiệp lắm cái thời điểm đó mẹ còn đi làm mà mẹ xin làm hết ca buổi chiều để buổi sáng mẹ chăm em lúc đó em ở nhà nhà chồng là em ở trên lầu 2 á mà cái cầu thang đi rất là khó em đi em còn thấy mỏi nữa như mẹ lớn tuổi một ngày ba lần mẹ bưng hai cái nồi sông bự vậy nè anh mà cái nồi sông to vậy nè cái nồi không á là mình bưng mình đã còn thấy mỏi mà mà một ngày trước khi mẹ đi làm là mẹ bưng lên cho em mẹ nói xong đi con chiều đi làm về cũng bưng lên cái thời điểm mà em bị động thai á em chỉ nằm thôi là mẹ đi làm về mẹ bưng cả mâm cơm lên cho em xong rồi nước nước tiểu của em á mẹ cũng đi đổ cho em luôn cái tới lúc mà em là em sanh bé em sanh bé thứ hai mẹ chăm á mẹ cũng lo cho em vậy luôn á tại sao cô lại thương con dâu đến mức như thế cô phải đổ từng cái bô nước tiểu cho con dâu nữa cô không biết nữa chắc duyên duyên nợ hay sao á thương dâu duyên nợ tự vì cô nghĩ là con cô cũng thương nên dâu cô cũng thương nên dâu cô cũng coi như là con luôn yeah. Dạ, không có khoảng không cách không có khoảng cách cái gì dâu mà và chồng hết con cái gì cô mua cho con cô thì cô cũng mua cho dâu luôn chứ không có nghĩ là dâu hay là con gì hết ừ. với những tình cảm đặc biệt của mẹ chồng như thế có khi bao giờ em nghĩ rằng em có cái lỗi nào mà em đã gây ra với mẹ chồng không em nhiều lỗi lắm tại vì em nóng tính lắm em nóng tính mà em cũng hơi thẳng tính nữa ví dụ có một cái khi mà có vấn đề gì á giữa chị với mẹ chị hay nói thẳng là mẹ đừng có vậy nữa em dạy con á thì là bà mà bà hay nóng ruột lắm thì là lúc đầu á là mẹ mẹ mẹ hay can can thì lúc đó là lúc đó là chưa có nhắn chưa có biết tế nhị mà nhắn tin cho mẹ đâu em thẳng tính lắm thế là em nói luôn mẹ không có đụng vô nha mẹ để đó cho con để đó cho con con con dạy con thế là mẹ buồn buồn buồn thôi chứ không giận mẹ em là không bao giờ giận nhưng mà em em cũng biết là sau sau cái đó rồi mình thấy mình cũng hơi nóng á thì nhắn tin cho mẹ nói là mẹ đừng buồn con tại con nóng ruột quá con sợ là con nó ăn bậy hoặc là nó nó nó hư hoặc là nó có tính xấu cái mẹ nói là mẹ biết rồi mẹ mẹ không làm vậy đâu mỗi lần cô buồn những dâu thế thì cô suy nghĩ điều gì buồn thôi chứ uh, suy nghĩ uh, cho dâu ờ, nó đừng có nóng giận quá nữa để hay hay la con á ừ. mỗi lần la là mình ngồi dưới đây mình nóng ruột lắm nhưng mà mình không có nói được tự dạy con đó mà giống như vợ chồng của nó vậy đó với tỷ gây gỗ hay là vậy cô cũng không bao giờ cô nói vô tự vợ chồng giải quyết nha cô sẽ bên ai đứng về phía nào không cô không bên ai không bên hết. ai hết cô không bên ai hết để cho vợ chồng tự giải quyết Đúng với rồi. nhau hồi lúc em mới lấy chồng em cũng nóng tính vậy đó ông xã em thì hay đi tiếp khách cái nhiều khi đi nhiều quá lúc đó em đang có bầu nữa bướng lắm em em giận á cái xong xếp vali dọn về nhà mẹ cứ lấy vali ra mà lúc đó đang ở chung với mẹ chồng mà em làm đung đung đung <laughs> em lấy vali ra ha em bỏ đồ vô thì mẹ vô mẹ em xếp đồ vô thì mẹ xếp đồ ra em à. xếp đồ vô mẹ xếp đồ ra mà mà không có giận đâu không có nói nặng luôn cứ ngồi xếp ra con ơi hồi lúc trước mẹ cũng vậy vậy hồi lúc trước ba mẹ cũng từng trải cũng đau khổ nhưng mà con đừng nghĩ gì hết không con đi về là con đi về nó lại em xếp vô thì mẹ cũng vừa nói mẹ vừa xếp ra mà cứ vậy đó cái vali em không bao giờ đầy trời ơi thương quá nha cái hình ảnh mà con gái cứ xếp vô rồi mẹ xếp ra thật sự là hình ảnh rất là đẹp luôn mẹ không có nói mẹ cứ xếp ra con cứ xếp vô vậy nhưng mà em vẫn đi không xếp đồ đầy em vẫn đi em vẫn đi luôn em vẫn đi em rồi, đi xong rồi mà ông xã ông, ờ, mẹ về mẹ nói ông xã chở mẹ qua đón về mẹ đón về ờ, mẹ qua mẹ đón về đó, mẹ đón mấy lần rồi đón một lần à <laughs> anh nói thiệt nha khi mà mình nghĩ cái hình ảnh á mình muốn đi đâu mình giận dỗi mình xếp vô có người nào xếp ra mình xếp vô xếp ra mình nhìn hình ảnh thôi mình cũng không muốn đi rồi vậy mà chị vẫn đi <laughs> cứng đầu luôn không cô cứng đầu bướng lúc đầu về bướng lắm bướng quá hả ừ, lúc mà... cô có tức không không cô không có tức nhưng mà cô chỉ khuyên thôi cô khuyên là ừ, nhiều khi chồng cứ đi tiếp khách thì ờ, từ từ con nói nó chứ ờ, từ vì mới về lắm giống giờ là chưa hiểu chưa hiểu chồng á cái ờ, từ từ con khuyên chồng hay là gì rồi chứ con cứ vậy hoài là mất hạnh phúc yeah. Dạ. vậy đó rồi sau này là mới bớt lại bớt bướng mà bớt giận hờn mới nghe lời tội nghiệp quá nha bây giờ các cô dâu về làm dâu mẹ chồng Thoải sướng mái. quá trời dạ, đất luôn dạ. thôi nói chung là ngày hôm nay mẹ chồng nàng dâu này ờ, cũng rất là ok chúng ta xem coi chồng em nói điều gì nha đó là trong 10 năm qua thì ờ, riêng đối với bản thân tôi thì cũng không có thấy cái gì mà cái chuyện gì mà lớn lao để mà làm tôi phải khó xử đối với ờ, vợ tôi và mẹ của tôi hết mọi chuyện là nói chung là rất là êm đẹp có cái chuyện gì là những cái chuyện mà để mà hai bên để mà có ờ, cái, cái mâu thuẫn với nhau thì hai bên tự dàn xếp tự trao đổi với nhau và đi đến những trời mà thống nhất với nhau trong tất cả mọi ờ, công việc trong cuộc sống bản thân tôi cũng thấy rất là hạnh phúc từ khi mà tôi có một người mẹ cũng như một người con một người vợ mà đối xử với nhau mà tốt đến như vậy bản thân tôi thấy trong tương lai thì cũng không cần phải thay đổi vấn đề cứ sống thật với mình cứ sống thật hai người cứ sống thật như vậy là bản thân tôi thấy rất là hạnh phúc rồi thấy rất là an tâm để mà giải quyết mọi công việc để mà lo cho cuộc sống gia đình cho nó đảm bảo hạnh phúc và trọn vẹn mấy ông chồng kia thì nói là theo ờ, em thì vợ em phải như thế này theo em thì mẹ em thế này còn chồng nói thì thôi thì hai người tự ờ, tự dàn xếp tự xử tự dàn xếp trong tương lai tôi cũng muốn thay đổi gì hết <laughs> cảm ơn cô rất là dạ. nhiều hôm nay nè trước mặt mẹ đó em muốn nói điều gì với mẹ à, con chỉ muốn nói với mẹ là mẹ cố gắng chú ý tới sức khỏe của mẹ nhiều hơn chỉ mong là mẹ có nhiều sức khỏe để mẹ sống lâu với con cháu sau này thôi mẹ muốn nói gì với con dâu à, mẹ nói với con dâu là bớt nóng giận bớt lại để cho cái tinh thần nó được thoải mái ừ. trong cuộc sống cứ mỗi lần giận là xỉu <laughs> như mẹ nè không có giận ai hết trơn á thôi hai mẹ con ôm chặt nhau cái nào thấy thường nhìn cặp này thương quá một kỷ niệm khi tham gia mẹ chồng nàng dâu chúc sức khỏe hạnh phúc và thành công cảm ơn cảm ơn chương trình dạ em ờ, tên là nguyễn thị nhanh quê ở hậu giang hậu giang dạ mình làm công việc gì dạ em làm nội trợ nội trợ hả dạ xin mời chị ạ à. dạ chào chú Huyền linh chào chị đại dạ vâng. lộc và chào quý khán giả em tên là ái vân là con dâu của mẹ nhanh được à, một năm rưỡi rồi à, một năm rưỡi mình có tin vui chưa dạ có rồi à. mình mới sanh hả hay là dạ đúng rồi ờ uh hả -huh. trai hay gái nè dạ trai à, chúc mừng luôn dạ cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng à, gặp con dâu này thì mẹ chồng ấn tượng điều gì thấy cũng thích cô thấy à, thì à, thương đó à, ờ, <laughs> thấy vừa thấy vừa bụng ấn bụng điều gì nhất của cô con dâu này ờ, cũng ngoan rồi lễ phép rồi á lên à. dạ. lúc đầu á là dâu nó nó quen với thằng trai á trai nó dẫn về mà lúc đó thằng dâu thì nó ở nhà trọ rồi cái em mới nói trời ơi sao con kêu con ờ, dân ở nhà trọ sao con không dẫn về nhà mình ở <laughs> mà người ta ngại ai mà đi về ở <laughs> em thì em việc tình em em thương vậy đó em nói ờ còn dẫn cứ dẫn dân về nhà mình ở đi nhà mình đâu có ai đâu tại em thì có hai đứa con à đứa con gái với thằng trai à nó cũng ngại rồi cũng tới lui chơi vậy thôi rồi hai đứa nó thương nhau còn nàng dâu thì sao cái lần đầu tiên khi mà gặp mẹ chồng tương lai đó cảm giác có hồi hộp không dạ có chứ ạ à. à, em đến em về nhà em gặp mẹ chồng thì em nghĩ là mẹ chắc cũng khó cũng khó gần này kia nhưng mà thật ra là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 dâu cũng ờ, tốt ờ, cũng biết cái cách làm dâu nhưng mà giới trẻ bây giờ thì nó không có phải như hồi xưa anh linh à. mình thì ờ, mình cũng đâu có khắc khe gì đâu thì khả năng của con nó làm được tới đâu thì làm rồi <laughs> cái nào làm không được thì ba mẹ làm hết làm đúng dạ. à, <laughs> sao dễ như vậy dễ dâu đi về ngủ tới mấy giờ ngủ tới tám chín giờ mới thức <laughs> dâu có nấu cơm nấu nước gì không dạ có mà ít lắm Thích hả? Dạ Tuần nấu mấy lần? <laughs> Tuần nấu mấy lần được uh, chừng vài uh, bữa cơm vậy đó à dạ, cô, cô ăn dạ. cô thấy có vừa miệng không vừa bây giờ mà anh linh thấy dễ lắm cái nào không biết cái lên google rồi chỉ ra rồi ôm ở đó rồi nấu <laughs> chứ nói nào ngay hồi lúc uh, mới thì mẹ ruột nói nha mẹ ruột nói trời ơi nó có không có biết làm cái gì hết trơn đi học về rồi ở nhà gì hết không có làm gì chị xui ơi nói với em vậy đó rồi sau này cái em nói gì về làm được rồi đó nhờ vậy đó phân thấy là mình hợp với mẹ điểm gì? Em với mẹ hợp nhau nhiều điểm lắm như ờ, thích nấu nướng thích làm bánh thích bài ra ờ, làm cái này cái kia nấu bánh này bánh nọ rồi đó là mẹ thích nấu cái gì em cũng vô phụ hay là em nấu cái gì mẹ cũng ngồi đó ờ, xem này kia rồi rồi thích mua sắm chân diện trang điểm makeup này kia rồi đó hợp với nhiều thứ <laughs> đi chỗ mua sắm là ngon dạ, nhất đúng không chỗ mua sắm <laughs> thường là mình mua cho mẹ cái gì vậy em ờ, tặng hay tặng quần áo lắm tại vì mẹ thích uh, mua sắm cái này mẹ đi mẹ thì ít cho sắm nhưng mà mẹ bây giờ mẹ cũng biết lên facebook lên xem livestream đồ <laughs> mua quần áo mẹ con con cái này đẹp không này kia à. mẹ đều hỏi ý hết dạ hai mẹ con quá hợp với nhau dạ. rồi cô uh, lên facebook cô coi cái uh, mấy cái shop thời trang rồi đó nói dân dân cái này đẹp quá con mẹ bẩn này được không đó nói thôi cô đó xấu quá à mẹ ơi cái đó xấu quá à. cái bắt đầu chọn cái khác <laughs> nhưng thời ờ, mấy cái shop thời trang đó nó nói mẹ bữa nay shop giảm giá nè sale nhiều lắm để con dẫn mẹ đi mua có điều gì mà mình chưa hợp với nhau không bây giờ mình nói không có thì cũng không ai tin đâu thế nào cũng phải có hả à, anh linh dạ. với lại à, bây giờ mà cái giới trẻ nó, nó chăm sóc con trong gia đình có hai thế hệ mà cháu nó cũng đã được một đứa con rồi cho sanh cho em một đứa cháu nội thấy cưng lắm ừ, nhưng mà cái cách chăm sóc của giới trẻ giờ thì nó nuôi theo kiểu khoa học chứ không phải như kiểu mình hồi xưa nó có nhiều cái nó cũng bất đồng nhưng mà mình cũng thông cảm được cái chỗ đó thì miễn làm sao cho con mình nó chăm sóc cháu mình tốt thôi <laughs> mẹ chồng cũng rất là hiện đại nha dạ sao cũng được hết á em không được dễ thì phụ nó <laughs> mà dễ. nó được thì tốt thì vui không được cũng vui lúc nào cũng cười thế dạ, dạ, dạ đúng rồi mẹ em lúc nào cũng cười em em vui lắm mình linh ơi <laughs> kệ vui cho đời bất ổn <laughs> không chứ căng thẳng gì cho nó mệt đúng không dạ. nhưng mà em không biết là thí dụ mà những cái lần mà mâu thuẫn giữa cách dạy con đó thì hai mẹ con mình như thế nào có nói chuyện được với nhau không lúc đầu thì ờ, em ờ, sau sinh nó cũng có một chút ờ, thay đổi môn này nọ tính tình nó cũng thay đổi bị vướng một chút trầm cảm sau sinh đó cho nên là những cái ngày đầu những cái tuần đầu thì em im lặng thôi em không có nói chuyện sau đó thì ờ, em thấy đỡ hơn là tại vì thấy lên facebook rồi những cái group mẹ bỉm sữa rồi đó thấy ai cũng giống như mình hết á thấy ai sanh xong người những cái ờ, chuyện chăm con này kia với ba mẹ chồng với con dâu này kia nó cũng khác nhau á nên thấy mình đỡ hơn rồi xong rồi từ từ nói chuyện với ba mẹ nhiều hơn thì nói là ờ chăm bé thì phải thế này thế kia ba mẹ như vậy vậy thì bé nó mới vậy vậy á ừ. thì ba mẹ từ từ ba mẹ cũng hiểu cũng đỡ hơn có bao giờ mà, mà hai mẹ con có xảy ra có mâu thuẫn gì nho nhỏ rồi tranh cãi với nhau không mẹ có giận thì có nhưng mà mẹ không giận. có tranh cãi không có giận nói chuyện biết nhưng mà tranh cãi dạ biết chứ ừ, là những cái lúc mẹ không ừ. giận thì lúc sơ sanh đó là em ờ, những cái tuần mẹ không nói chuyện á mẹ cũng mẹ thì mẹ thương cháu quá đi tại vì mới có cháu đầu tiên à nên là ba mẹ thương cháu lắm ừ. ba mẹ cứ ờ, quấn cháu suốt á còn em thì em lại những cái mà ba mẹ làm em lại không có giống như những cái cách mà em nuôi con á cho nên là em cũng có ờ, nói một câu giống như là hôm đó thì mẹ đi qua muốn ẩm cháu về phòng ngủ nhưng mà em nói là con của con mà thì thôi để giống ý là con của con thì nó ngủ với con nhưng mà mẹ nghe thì mẹ lại buồn uh, mẹ bỏ mẹ đi về xong rồi lúc đó em em thấy mặt mặt mẹ buồn cái uh, chồng em cũng có nói với em là sao em nói chuyện vậy khiến cho mẹ buồn này kia đồ nhưng mà xong rồi qua ngày hôm sau em biết em nhắn tin em xin lỗi em nhắn dài lắm <laughs> xin lỗi mẹ lúc đó mẹ ăn sao mẹ lúc đó buồn dữ lắm lúc đó cô buồn dữ lắm thiệt nó nhắn tin có nhắn tin lại không không <laughs> nói là nói miệng nói cũng còn ừ. giận không nói miệng nè nói miệng ờ à, nói miệng em nói ờ, thì con cháu mà mẹ thương đầu này kia mẹ mới ấm vậy mà con có vài chồng kia cũng con dâu ờ, về xin lỗi nhắn tin nữa cho bà nhắn lại giận giận mày ơi giận chút thôi mày ơi ờ, hết rồi cứ nghĩ rằng là con đã hiểu ra vấn đề ngay tức khắc lúc đó dạ chứ nếu không á là con nói thôi mới bà giận mình dạ. đúng ra là mình phải giận mới chứ mình đang mình <laughs> sinh mà mình bị này kia mà dạ. không là cái quan trọng vẫn là cái sự hiểu ý nhau và mình phát hiện ra mình lỗi cái gì là mình xin lỗi ngay dạ à. từ lúc mà về làm dâu với mẹ đó vân có thấy là mình bị thiếu sót hay là mình có cái lỗi nào với mẹ chưa ngoài cái chuyện hồi nãy có chứ nhiều lắm <laughs> em về thì em có bầu liền á rồi em <laughs> ngủ trễ ngủ dậy trễ em biết là ba mẹ dưới thì dọn dẹp rồi lau nhà rồi làm đồ ăn sáng rồi bếp nhà ba chồng em làm hết em cũng thấy kỳ á <laughs> nhưng mà nhiều lúc cũng cố gắng thức sớm biết thấy kỳ là được rồi có dạ. nhiều người không thấy kỳ đâu không dạ. để ta dọn không thấy kỳ luôn dạ. này coi như là ông và chồng làm thấy cho dâu luôn á dạ à. cứ ngủ đi mà chừng nào muốn thức mẹ thức. cũng không không phải làm gì nặng đâu mẹ chỉ là em nấu nướng thôi là toàn là ba chuyện nặng nhọc trong nhà là ba chồng với chồng làm hết thằng ông chúng tôi giờ giỏi lắm <laughs> à, tất cả mọi chuyện giỏi không à, à ông giờ giỏi thiệt mà chồng con có vậy không dạ có thấy chưa ráng kiếm chồng vậy đi con dạ kiếm người để chú chỉ cho chú có con cháu tên dũng được không thôi <laughs> nhưng mà từ cái ngày về làm dâu á cô có điểm nào mà đến bây giờ cô vẫn chưa hài lòng nàng dâu của mình không nhất là cái cách chăm sóc con đó dạ <laughs> tới bây giờ cũng còn vậy luôn <laughs> là thương cháu là chỉ biết ẩm bồng thôi chứ là cái chuyện mà ăn uống là không có được giới vô <laughs> nhưng mà cô có trao đổi với với vân không nó nói con của nó để nó nuôi ờ, chăm sóc theo kiểu gì hàn quốc hàng gì đó không biết được nói gì luôn hả nói gì luôn rồi mà ờ, cô nhưng mà cái cách cái cách nào của vân mà cô thấy không vừa ý cô nói thử xem cách dạ. cho ăn ừ. dạ chứ đâu phải như mình hồi xưa anh linh người nấu cháo nấu gì thì cho nó ăn đại được đâu cái này nó làm đủ thứ hết trơn nó ăn theo kiểu hàn quốc hả dạ ăn không em hàn quốc cho em bé ăn theo kiểu nhật có ăn theo kiểu nhật hàn quốc dạ <laughs> mới đẻ cho ăn sushi đó hả <laughs> con dâu con cũng gan cái tự nhiên đó. để con ờ, mẹ đừng lo con con con cho ăn cho ăn theo kiểu dịch chứ không cho ăn theo kiểu việt nam nhưng mà giờ khó là cũng được luôn nha dạ đúng rồi em dễ may mà trời chồng này cũng dễ dãi ừ. đó ừ. nấu gì tao để cho mày nuôi luôn <laughs> ấm thì được nhưng mà chăm sóc cũng được đây là một trong những cái hình ảnh của mẹ chồng nàng dâu hiện đại đó dạ. quan trọng là chúng ta hiểu nhau thôi dạ. nếu không hiểu nhau là mình thẳng như thế là mẹ chồng giận dạ. giận đâm ra là mình cũng có điều muộn phiền luôn ha dạ lúc mà mẹ con chăm sóc con khi sanh này kia chăm em bé này kia còn có bao giờ con chăm sóc lại mẹ con không từ lúc mà con về thì ờ, có một lần là mẹ nằm viện nhưng mà lúc đó là con cái thai nó lớn rồi con không có đi tới lui chăm lo cho mẹ trong bệnh viện được nhưng mà con ở nhà con nấu đồ ăn mẹ với ba ở trong bệnh viện thì cứ nói là thôi con có bầu con đừng có làm gì nhiều nhưng mà thấy mẹ ăn đồ trong bệnh viện không có ngon với là cũng không có dinh dưỡng nhiều á nên là con nấu đồ ăn ở nhà rồi chồng con mang vào bệnh viện cho mẹ đó là một câu chuyện mà người Linh nghĩ rằng nó chưa có vấn đề nào cả yeah. Dạ. chỉ có một năm rưỡi thôi quan trọng chúng ta còn sống với nhau cả một chặng đường rất dài cả cuộc đời nữa và hy vọng rằng chúng ta cùng đến với mẹ chồng nàng dâu để tìm ra những cách nào đó ta tránh đi những cái mâu thuẫn với mẹ chồng nàng dâu qua rất nhiều câu chuyện à, để xem coi chàng trai của gia đình sẽ nói điều gì nha <laughs> Hôm nay là ngày mẹ và vợ con tham gia chương trình Mẹ chồng nàng dâu Thật sự lúc nhận được lời mời từ chương trình Con và vợ con đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều trước khi nói với mẹ Nhưng thật may là mẹ đã đồng ý tham gia cùng vợ con Thật ra thì đây cũng là dịp hiếm hoi Và con cũng nghĩ sẽ không dễ để có thể lúc nào mẹ và vợ con sẽ cùng ngồi trò chuyện với nhau được như hôm nay Với cương vị là con của mẹ và là chồng của vợ là ba của bánh mì Con à, không mong điều gì hơn là gia đình luôn được vui vẻ Cuộc sống gia đình không thể tránh khỏi những chuyện giận hờn Nhưng con mong gia đình mình sẽ có thể bỏ qua cho nhau Những điều đó có thể giúp chúng ta yêu thương nhau nhiều hơn Con đã có gia đình riêng, con phải chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình Đó là trách nhiệm của con Nhưng con dù lớn đến đâu thì con vẫn là con của mẹ Trong gia đình đôi khi giữa mẹ và vợ có những chuyện bất đồng với nhau con ở giữa cũng rất khó xử nhưng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt mà thôi nên con mong từ nay mẹ và vợ con có thể ngồi lại nói chuyện với nhau nhiều hơn để hiểu nhau nhiều hơn cả mẹ và vợ đều rất quan trọng đối với con trong cuộc sống này thương mẹ yêu vợ hay quá không bữa nay văn chương khóc luôn em khóc luôn hả khóc luôn à. ngày hôm nay cô đến với chương trình mẹ chồng nàng dâu đó cô có mong muốn điều gì ở người con dâu mình không cái điều cô mong muốn nhất đó là cô muốn cho con dâu nó biết là dung hòa cái cái tình cảm giữa hai vợ chồng hai đứa phải thắng kết thương yêu nhau rồi chăm sóc cho gia đình hai đứa đừng có cãi nhau rồi được rồi <laughs> chắc hay cãi nhau lắm đó. <laughs> dạ được không hứa với mẹ chồng đi <laughs> dạ được con có mong muốn điều gì với mẹ dạ con mong mà mẹ sẽ biết uh, ít lại những cái chuyện mà thức khuya hay là trên thoại nhiều để giữ sức khỏe của mẹ được tốt hơn á nhà mẹ thấu hiểu tụi con nhiều hơn chơi game nhiều quá <laughs> mẹ thích lướt facebook lắm làm <laughs> các bạn như quyền linh này vô nói chuyện mày dạ. dâu nha dạ rồi, dạ, cảm ơn hai mẹ con rất nhiều dạ. dạ, các bạn dâu chỉ cần ôm nhau thôi để chúng ta yêu thương nhiều hơn để cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống dạ. hãy yêu thương thật nhiều hãy chăm sóc quan tâm để chúng ta có thể gắn kết thành một cặp đôi hoàn hảo trong mỗi gia đình của chúng ta dạ cảm ơn chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc <laughs> thành công và bình an một kỷ niệm dành cho gia đình dạ. Đấy.